bà con nhé đấy thì uh, do là hôm nay có cái thời gian uh, rảnh thì uh, tôi có được trải nghiệm qua cái máy uh, thái chuối mịn đấy để phục vụ trong cái việc mà chăn nuôi uh, gia súc gia cầm đấy thì là cái trải nghiệm này thì tôi thấy là con máy này nó phục vụ cực kỳ tốt cho bà con trong cái việc mà chăn nuôi gà vịt đấy thì nó là cực phục vụ cực kỳ tốt nên là tôi muốn chia sẻ đến cho bà con cái máy uh, thái mịn uh, Ờ, cây chuối hoặc để bòng nhỏ cỏ, voi lo bèo đấy thì để ờ, giới thiệu cho bà con đấy, để bà con có cái gọi là là, là có cái tiếp thu công nghệ mới thì là con thái chuối mịn này nó chỉ cần thái một lần thôi đấy thì là cũng đã thử qua cho bà con rồi lát nữa tôi sẽ ờ, mang trực tiếp ra ngoài tận vườn Đấy, tận ờ, tận ờ, trang trại để thử cho bà con xem thứ nhất là cái lời nói của tôi có chuẩn không thứ hai là là xem nó có hiệu quả không để bà con có cái cái nhìn ờ, trực quan để có thể có thể có những cái giải pháp hoặc là mua máy để cho có những giải pháp để là làm thức ăn gà vịt chăn nuôi Đấy, thì là đây con máy thái chuối mịn thì uh, tôi xin chia sẻ bà con tổng thể con này thì nó là làm từ thép Đấy, làm từ vật liệu không rỉ Đấy, sơn bên ngoài là sơn tuyến điện đấy, chống ăn mòn chống rỉ đấy, con này thì nó sử dụng motor 1,5 kg đấy, ngoài ra còn có con 1,1 à, kg dùng cho dùng cho hộ à, chăn nuôi nhỏ nhỏ lẻ đấy khoảng độ từ 100 con trở xuống đấy, thì là con này là con thái à, chuối lớn thì con này nó dùng cho trang trại nó khoảng độ từ 200 đến 500 con đấy. tổng thể nó cũng khá đơn giản thôi nó có bốn chân đấy, thì màu sen sử dụng lưới dao là lưới dao nhíp ô tô với motor thì lưới dao nó bắt thẳng vào trục của motor luôn Đấy, bên này nó có một lấy khóa này. Đấy, thì đây là cái uh, lưới dao của nó Đấy, lưới dao này thì uh, có tuổi thọ từ 2 đến 3 năm Đấy, thì bà con dùng thoải mái Đấy, sau có vấn đề gì về những cái phần gì của máy hỏng thì uh, có thể liên hệ Đấy, cái này thì là uh, bên xưởng nó có làm Đấy, thì là bà con đặt cái là có liền Đấy, còn motor thì motor dây đồng thì uh, một dây đồng dây đồng 100% cái này thì uh, tôi đã tháo ra và kiểm tra chất lượng rồi kiểm chứng cho bà con cái chất lượng của motor nên là uh, đã chia sẻ cho bà con thì tất nhiên là về những cái chất lượng thì bà con yên tâm đấy đấy thì ờ, để có nhìn ờ, trực quan nhất thì ờ, bây giờ tôi sẽ mang con máy này ra tận trang trại để test thử cho bà con đấy, thì cũng như là chia sẻ cho bà con về cái gọi là là là cái gọi là là là là, là, là có cái nhìn thiết thực nhất về cái sản phẩm này và cái và cái uh, sản phẩm mà cái máy uh, thái chuối mịn này nó, nó mang ra đấy nó, nó nó sản xuất ra được để cho bà con uh, có thể uh, uh, uh, sắm cho mình một cái đấy để có thể là thức, chuẩn bị cho thức ăn chăn nuôi gà vịt cho nó dễ hơn đấy đây thì nhân vật chính của chúng ta đàn vịt hơn 200 con 300 con đấy thì là một trang trại chăn nuôi nhỏ trong hàng số hàng trăm hàng nghìn trang trại ở Việt Nam đấy thì là bên uh, chăn nuôi thì là nó cũng chiếm 5% nông nghiệp Việt Nam rồi đấy thì là chăn nuôi gà vịt thì nó cũng là chiếm cái thị phần lớn đấy đàn vịt này cũng đến phải 500 con đấy đấy thì để phù hợp mà ngày nào cũng cho vịt gà vịt ăn đầy đủ dinh dưỡng thì là mình cần một cái sản phẩm để có thể uh, làm thức ăn cho gà vịt đấy thì uh, bên tôi thì có ra cái dòng sản phẩm là máy thái chuối mịn đấy dùng trong chăn nuôi đấy con máy này Đấy cơ bản thì nó cũng đơn giản như thế này thôi Nhưng mà con máy thái chuối mịn này thì là Nó thái được là một lần thái thì nó ra mịn luôn Đảm biểu đảm bảo trong cái việc mà thức ăn à, gia súc gia cầm nó là đơn giản Đấy Sáng mai thì mình có thể à, với đàn vịt 500 con này mình có thể thái khoảng độ 7 đến 8 cây 7 đến 8 cây chuối. Đấy, một là cho ăn trực tiếp, hai có thể trộn với cám. Đấy, sau đây tôi sẽ ờ, thái thử cho bà con cùng xem ờ, cái chất lượng ờ, sản phẩm sau khi thái của máy thái chuối mịn xem nó có phù hợp với là cho nuôi Việt Nam không Đấy. bí quyết để có mức đàn vịt 500 con này đây là gốc chuối dài mét rưỡi đấy thì là máy thái gốc chuối mịn thôi sản phẩm sau khi thái này đấy thân chuối ra ra cực mỹ đấy thì là cái thân chuối dài một mét rưỡi thì lúc đấy thì giờ nó khoảng độ 50 giây đấy, thì 50 giây nếu như mà mình có thể sử dụng được mau hơn thì nó khoảng độ 40 giây thôi và nó xong một cái thân chuối dài khoảng độ một mét rưỡi đấy thì ờ, với cái việc mà chăn nuôi gà vịt nhiều thì ờ, khoảng độ ờ, đàn vịt khoảng độ lên 500 con thì mỗi sáng thì mình phải chuẩn bị thức ăn cho gà vịt thì khi mà mình thái bằng tay đấy khoảng độ 7 đến 8 cái chuối hoặc là 10 cái chuối thì là nó cực kỳ cực kỳ tốn thời gian đấy cực kỳ tốn thời gian thì mà đây thì con riêng con máy này thì nó là khoảng độ 4, 32 kg thì là một người cũng có thể bê được đấy, thì trực tiếp thì ngay mình có thể thái ngay bên chỗ ờ, nuôi gà vịt luôn đấy ngay bên cạnh như thế này luôn thì là cái việc mà di chuyển ờ, thức ăn đi lại lại nó thì ờ, thuận tiện hơn đấy thái trực tiếp cho gà vịt ăn luôn Đấy, không phải à, tốn thời gian chuẩn bị thức ăn cũng như là là tốn công sức thời gian đấy thì giảm được cái chi phí với giảm được cái thời gian để à, chăn nuôi gà vịt đấy thức ăn nó cũng đảm bảo hơn đấy cái việc thái tay thì mình không bao giờ thái mỏng được như thế này đấy, hoặc là thái tay nếu như muốn thái mỏng như thế này nó cực kỳ tốn thời gian đấy khi có cái máy này thì là nó chỉ mất khoảng độ 40 à, giây để thái một cân thân chuối dài khoảng độ 1,5 mét đấy thì là một ngày mình thái buổi sáng mình thái khoảng chuẩn bị khoảng độ 10 cây đấy nếu như ăn không đủ mình có thể trộn với cám hoặc là thái nhiều hơn nên nó cũng chẳng trốn bao nhiêu thời gian đâu một cái một ờ, một cây khoảng độ 40 giây khoảng độ 10 phút đến 15 phút thì mình có thể chuẩn bị xong thức ăn gà vịt rồi đấy con này con 1,5 kg nó phù hợp với ờ, cái việc mà chăn nuôi ờ, trang trại số lượng nó lên khoảng độ 500 con đến nghìn con đấy còn ngoài ra còn có cái loại mà 1,1 kg thì là nó có thể là để dùng để chăn nuôi đơn lẻ khoảng độ 100 con đổ xuống thì tốc độ xóa nó chậm hơn còn về những cái chức năng nó toàn bộ nó giống như thế này luôn đều là thái mịn Đấy, thức ăn cho gà vịt Đấy thì uh, bà con có nhu cầu mua cái máy ờ, thái mịn cây chuối thái mịn cây chuối bằm mịn uh, ờ, bằm cỏ cỏ voi để sử dụng trong chăn nuôi gà vịt hoặc là cá nếu như muốn chăn nuôi bò thì mình có thể nhét vào mau hơn nó sẽ ra thô Đấy, thì nó có hai chức năng ẩn trong một con máy